dùng Red, nhan trừ mũi mới Với công thức cực mạnh và đầu nhan to độc đáo Nên ngay khi đốt lên, Red diệt mũi lập tức Và tiếp tục diệt mũi suốt đêm Red, giết mũi chết Bảo vệ gia đình bạn suốt đêm